Hey, xin chào. Tôi à, tên là Đức, năm nay tôi 20 tuổi. Tôi à tôi xin lỗi, tôi 22 tuổi. Sinh ra và lớn lên à, ở Việt Nam, hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Tiêu dân chuyên chuyên ngành tài chính. Mặc dù tôi không thích học tài chính cho lắm. Nhưng mà ngoài sự chán nản đó ra thì à, tôi đã tạo mình một cuộc sống thú vị hơn bằng cách là tôi mở một cửa hàng bán máy ảnh và sắp tới thì có mở thêm một cửa hàng bán đồ decor là những sản phẩm do chính tôi và các đồng nghiệp tạo ra Tờ... ngoài hai công việc chính đó ra thì tôi rất thích nghe nhạc và là đang muốn học chơi guitar trước đây thì rất thích nghe nhạc uh, mạnh hay là metal nhưng mà bây giờ thì thích nghe nhạc nhẹ hơn nhiều và tôi cũng rất uh, muốn đi du lịch nơi đó nhưng mà có lẽ là sau khi hai cửa hàng à, chạy một cách ổn định à, tôi nghĩ đó tất cả những gì về tôi